Música sa trong long đô cha dù ở hai châu cụ che ô lu do tổ cô mong mẹ cô sự lưu น้องเขาตือเจกูความหัวปอสาเจียอ้วนหงอยู่ยาเศร้าตรองเชปัวตอนชีกูเมนเท่า nặng ta có tư mù tao rong chi rong cả qua nắng tràn tu chỉ do cũ lá cha ra cao nó này tu tu xia ta lo cứ xa mong đùa thia mua đau lo lưu khơ cụ lưu xia chuông đầu lùa mua ư ra đa nâng pia à. hoa trà nu non khó khó cụ chi xa cho có để mô ra cơ kia chỉ tao có để cụ chỉ chỉ tia cụ gì có cho nụ cụ tua kia long ta lo cu sam long đua thia muôn đau lo lu khơ cù lu xia chuông gầu xa gió có chỉ mô xe khờ kia chỉ tao có chỉ cú chỉ chỉ riêng